anh anh cứ vạch hẳn ra vạch hết càng trước rồi sau đấy vạch đấy không phải vạch đằng sau bây giờ anh đấy quả đằng sau chỗ nào không có đấy quả nhung nhúc lúc nào cũng có quả rồi đấy dữ vĩ luôn đấy. đấy chỗ nào cũng sai chỗ nào cũng quả sai đấy cho biết là cái hiệu quả dùng ờ, phân silic trên cây bí xanh như nào nhỉ? chung là dùng ờ, cái phân silic này là thứ nhất là về cái ờ, cây thì rất là xanh bền, hai nữa là lá dày và cho năng suất rất cao. À, cái ruộng bí này là à, quy trình mình dùng là mình dùng được bao nhiêu túi 5 cân và bao nhiêu túi túi 300 g rồi cái ờ, cả cái ruộng bí này khoảng ờ, năm xào là em dùng ờ, là à, khoảng hai từ 20 đến 25 cân à, à, phân Sinic và dùng loại rác loại loại rác ấy ừ. còn loại loại loại phun trực tiếp cho trên thân cây là em đã dùng cái loại gói này loại gói 300 g này là em dùng ba ba gói ba gói phun cho năm xào Ba gói năm sào, Vâng vâng. Tức là mỗi một lần phun hay là mỗi, tất cả? Mỗi một lần phun là em phun bằng một gói này. À. Vâng vâng. Và mình đã phun được bao nhiêu lần rồi? Em phun được 3 lần. 3 ờ, mỗi lần. mỗi lần uh, sử dụng một gói. À. Vâng. À, thưa bà con, um, dụng bí của nhà anh Lưu Văn Cường, Lưu Đình Cường à, đã dùng tức là năm sào ở đây là đã dùng là mỗi một sào là một túi 5 cân silic loại rắc và à, mỗi một lần à, tưới phun thì anh đã dùng tới 3 túi này để phun cho 5 sào và đã dùng tới 3 lần tức là mới dùng hết tổng số là hết 9 túi phân này cho 3 lần đúng không mỗi một lần một túi cả cả thằng đấy chỉ là một túi thôi mỗi một lần à, bón à, phun à, một gói này trên diện tích là 5 sào một gói mà... này phun cho 5 sào vâng vâng vâng và mới phun được 3 lần 3 lần mà à, bí của anh bây giờ anh có thể vạch bí cho bà con xem tí cáo bà con là đây riêng ờ, bí đây bà con thấy là rất là chi là sai Đấy, mà hình như là ví dụ bà con mà ờ, là nếu mà không tin thì cứ tưởng là gia đình ờ, vất vào vất từng vất, à, vất quả vào để chụp ảnh nhưng đây thực cuống một đời bà con đây, xem cuống, đây vẫn còn đây đây cuống đây ạ thưa bà con cuống đây, đây. cuống đây cuống đây đấy, đấy, đấy. cuống đây đây này đây cuống đây đây cuống đây cuống đây dây đây ạ và đây đây cái ờ, quả này cũng là cuống đây ạ. Vâng. Đây. Đây đây cuống đây nè, vâng. cuống chỗ nào đây? Đây đúng rồi. Đều là cuống hết, cuống quả đây. Đây có cây này, dây là hai quả liền liền hai kề đây. Hai quả liền kề. Vâng. Đây. Vâng. Chỗ nào cũng thế, không phải là là, là, gia à? đình vất ờ, vất vào để chụp. Cơ bản là à, dùng cái phân này thì tôi thấy là hiệu quả năng suất cho à, năng suất cao hơn bội thu hơn năm ngoái. Ừ. Và cái chi phí mình cái dùng cái phân này so với phân thường thì như thế nào? Nói chung là dùng cái phân này so với phân thường thì cái phân này dùng phân này thì đỡ phải ờ, bơm thuốc sâu nhiều hơn cái ờ, theo bón ờ, theo phú thông. Thế và khi dùng thì em có giảm đi một nửa lượng đạm lân kali không Nói chung là dùng sau khi dùng cái phân này thì là em giảm đi là một phần một gọi bơm bón nửa già à, phân đạm so với ừ, bón phổ thông thì à, bình thường là em bón 7 à, đến 8 cân nhưng mà em bón 5 cân trên một xào. À. À. Thế và à, cái tỷ lệ phun thuốc sâu của mình như nào? Nói chung là cái này mà dùng cái này thì à, bơm thuốc sâu thì nó sẽ giảm hơn. Giảm hơn vâng, đúng vâng, không? Vâng, vâng, giảm hơn. Là... Giảm khoảng mấy lần nhỉ? Cái này nói chung là nếu như bình thường là cứ phải bơm à, thuốc sâu thì cứ phải mỗi chu kỳ là phải 7 7 ngày bơm một lần à. nếu mà bón phổ thông thì cứ 7 ngày bơm lần nhưng mà bón cái phân này thì cứ ờ, giảm đi 50% lượng bơm thuốc sâu có nghĩa là à, nếu mà dùng phân silic à. thì uh, 15 ngày em mới dùng một lần. Vâng vâng vâng. Thế và nếu mà dùng phân thường thì cứ 7 ngày một lần vâng, vâng, vâng, sâu đúng không? Vâng, vâng vâng Thế và em nhận xét gì về cái quả như này? Nói chung là riêng vào bí này thì quả rất là óng mượt đẹp uh, da xanh da xanh vâng vâng em Ăn... có thấy cái lông nó nhiều hơn không vâng nông đó thì là ừ, rất là nhiều nông mà cái ờ, bí này thì gia đình sử dụng là ờ, rồi, rồi ờ, là ăn nó rất là đậm đà ngọt ngọt, à, ngọt vâng. đậm đúng không? Vâng, ngọt đậm. Thế và em có nhận xét vì gì về cái tỷ lệ đậu quả, tức là cái hoa nó ra như thế nào? Nói chung là cái tỷ lệ đậu quả của dùng cái phân này cái tỷ lệ đậu thì khả năng là đậu nhiều hơn các loại khác à, các loại phân bón khác. À, trên cái ruộng bí này em đã thu được mấy lần rồi? Ừ, ruộng bí này thì báo cáo à, thì là ruộng bí này em thu hoạch thì à, rất nói chung là ngày nào em cũng ờ, thu hoạch nói chung là từ lúc bắt đầu được thu hoạch là cứ cứ ngắt bình thường ngày nào cũng ngắt nên là đấy quả rất nhiều chỗ nào cũng có quả đấy rất thưa, sai vâng. bà con là rất nhiều quả vâng. Đây. nếu mà Chúng tôi nếu không phải là phân silic thì chúng tôi sẽ nghĩ rằng là người ta vứt quả vào nhưng mà đây là vì nhà anh Lưu Bình Cường là đang dùng phân silic cho nên là thấy rằng cái quả nó rất là sai. Đấy, đây và quả nó rất đẹp cho bà con nó xanh ngắt. Vâng, chỗ nào có quả vâng phải chỗ nào sai vâng chỗ nào nhiều quả đấy đấy sai đấy. lắm và ở đây là em ngắt đây. em đã thu được bao nhiêu lần rồi? Báo cáo chị là em à, thu hoạch được 4 à, 5 lần rồi. Thu 4 5 lần và vâng. mỗi một ngày thu thì mỗi một lần thu là em thu được bao nhiêu? Cái à, ruộng này là mỗi một ngày thu là em thu hoạch hai tạ trên một ngày. Hai tạ trên một ngày. Vâng, hai tạ. Mà đã được 4 đến 5 lần rồi. Vâng, vâng. Thì đương nhiên là một sào bí ở đây là em đã thu được khoảng ruộng bí này là một tấn, tổng diện gần tích tấn. bí này là em thu khoảng trên một tấn rồi. Trên một tấn một vâng, sào. Vâng, vâng. Ông trên một tấn là tổng diện tích là 5 sao. 5 sao trên chỗ, một tấn. Vâng, chỗ này trên là 5 sao. Vâng. Thế và um, cái dự định em sẽ thu được trong bao nhiêu lâu nữa? Dự Thế định thì báo cáo chị là em sẽ thu hoạch ờ, là khoảng ờ, nửa tháng nữa. Nửa tháng nữa là vâng. sẽ hết đúng không? Vâng. Thế vâng. và dự tính là tổng dụng bí này là cỡ khoảng uh, ờ, 4 đến 4 tấn rưỡi đến 5 tấn. 4 tấn rưỡi đến 5 tấn cho một cho năm sào, cho năm xào thì đương nhiên là một sào bí sẽ được đạt khoảng sắp xỉ một tấn đúng không vâng à, một sào bí là nó sẽ đạt vào một tấn mới đến một tấn hai một tấn hai trên một sào đúng không thế so với dùng phân thường thì em có nhận xét gì ừ, so dùng phân thường là nói chung là cái à, dụng bí này sẽ cho hiệu quả năng suất cao hơn cái so với phân bón bình thường cao hơn nhiều không em ừ, theo đánh giá theo đánh giá bao nhiêu phần trăm là khoảng độ à, từ 20 đến 30 phần trăm 20 đến 30 phần trăm vâng à, em tiếp tục ờ, vạch ờ, bí cho, để cho bà con thấy rằng không chỉ là ở một góc à, mà rất chỗ nào cũng rất vâng, nhiều chỗ nào cũng nhiều quả đấy. chỗ nào cũng rất nhiều quả vâng, đây vâng, đấy. bà con trên một cái luống đây, này đây luống này đấy. Đây, quả Tất rất cả, là đẹp cả ruộng chỗ quả nào cũng như chỗ nào ừ, chỗ nào cũng vâng, đấy, rất đây, là đẹp quả rất đẹp đấy, đấy. À. quả quả bí ra rất xanh xanh rực rất xanh rực vâng, rất là đẹp đây thưa bà đẹp. con là ở đây chỉ trong vòng khoảng độ chừng độ khoảng 2 à, mét vuông thôi vâng. mà có tới à, à mười mấy quả bí khoảng độ 10 14 à, đây, đây. 15 quả 14 15 quả đây vâng. đây nhá đây này một này tôi đếm này một này hai này ba này ba này đây nhá đây là bốn này đấy đây là năm này đấy đây là sáu này sáu này vâng sau đây tôi quả là bé không tính sáu này đây là 7 này đây là 7 này Đấy. đây là 8 này 8 này đây là 9 này 9 này Đấy. Đấy những quả bé thưa bà con là những quả bé chúng tôi không tính đây là 10 này đây, đây 11 quả này vâng đấy đấy đây bà con nhìn này đấy đấy, đúng rồi nhìn đây rất là sai à. đấy vâng đấy đấy đấy Coi như là chỗ này là chỉ vào khoảng độ um, một mét vuông khoảng độ tầm số quả. Một mét vuông. Vâng, Đấy. chỉ vào khoảng độ Đấy, một mét vuông. Một này, hai này, hai này, ba này, ba này, bốn, bốn này, năm này, năm này, năm quả này rất 6 đẹp. Này. 6 này, bảy này, 7 này, 8, này, 9 này, 9 này, mười này, 10 này. Đấy. 11 này. 11 quả. 12 quả và quả non không tính. Vâng. Quả non không tính. Đấy. Tức là Thưa bà con, à, dụng bí của nhà anh Lưu Đình Cường rất là sai à, từ chúng tôi ờ, theo dõi từ cái phần đầu luống kia chỗ đầu luống cái còn sai nữa và đến đây là cứ trung bình khoảng độ một mét một mét vuông là khoảng tầm khoảng 10 quả bí dạ. và quả là cũng rất đẹp đấy chúng ta thấy rằng đây, rồi ống mượt đây quả ống mượt này à. lông nhiều nhá đây rồi, rồi. bà con đây. đây bí đây rất là đẹp đấy đấy bí kia rất là đẹp đấy thẳng quả thẳng đây là mình ờ, trồng nằm chứ còn nếu mình mà là bắc giàn thì chắc là vâng, vâng. quả sẽ đẹp hơn đúng không bắc giàn đây. sẽ đẹp hơn đây là dòng Anh, ờ, ờ, bí nằm trên dạng vâng đấy đây trồng cái này thì sẽ tiết kiệm được này và đây quả lon đây cũng rất đẹp thưa bà con à. À, em thấy cái gì lệ đậu hoa như thì đậu hoa đậu quả quả nó rất là, cao mình có thể sang luống khác để giới thiệu cho bà con được không vâng vâng vâng đây đây đây là các uh, chỉ sang luống này Đúng hạo thế mà. Đây, đây chị Sa đây, đây, đây, quả đây. Đây. Đây. à. Chỗ nào cũng thế mà. Đây, em bạch chậm một chút, em bạch chậm một chút. Đây. Đây. Quả rất to. À? Thưa bà con là quả rất là to. Đây. À. Vâng, rất là đẹp. Nhiều Đấy. quả không Đấy. thể đếm xuể được bà con là không thể đếm sờ vâng. được đấy chỗ nào cũng có đây quả nó rất đẹp như này vâng. đấy đây. đây có thể nói rằng đây quả bí non đây cũng rất là đẹp quả bí non nó như này đây cái quả vâng, bí vâng. này đấy, đấy. nó rất là đẹp và cái hoa của nó rất tươi quả nó có vẻ mỡ đúng không à. đấy đây bà con à quanh chân tôi đây cũng rất nhiều đấy, đấy rất nhiều quả rất nhiều quả chỗ nào đấy, cũng nhiều chỗ nào cũng nhiều chỗ nào cũng nhiều đây ạ thưa bà con là vì nó lấp ở trong những cái lá này cho nên là mình nhìn không rõ đây chúng ta có thể sang tiếp tục đây cái chỗ này trời ơi sai quá đây Ôi. thưa bà con thưa bà con là chỗ này nó... nếu mà bà con không ờ, thực tế nếu ra mà không thực tế thì, thì chúng ta sẽ bảo là vứt bí vào ruộng vào, nhưng mà vâng đây. vâng ạ nhưng mà trông như mơ hết vâng đúng rồi vâng. đấy nguyên một chỗ này là đấy, làm ba như, quả trồng như chất. mơ hồ Vâng. Có một độ khoảng nửa mét vuông này. Nửa mét vuông đây. năm bảy quả bí liền. Đây ạ, thưa các bác đây ạ, đây đây đây đây. Chỗ này nó còn hai quả này, ba quả chỗ này là ba quả này. Chỗ này là hai quả này. Đấy. Đấy đây sang bên này. Đây, bốn quả này. năm quả này, sáu quả, bảy quả, tám quả. Rất nhiều. Đây còn đây nữa. Đây chỗ nào cũng có bí. Nói chung bí là, là là dùng đây, cái đây, loại đây. này rất nhiều và rất nhiều. Sai. Vâng, vâng sai. Vâng. Rất sai. Rất sai ở, ờ, ở bên đây đã quả. Vâng, vẫn tiếp tục ra quả. Đây lại lại vẫn tiếp tục ra hoa thưa cơ. Thưa bà con là bí dùng phân silic ngoài việc là đang cho ra quả nhưng mà hoa lại tiếp tục ra và rất sai. Đây, và chúng ta có thể thấy rằng những cái quả lon đây như này. Và đây quả lon đây. Đấy, hoa của nó đây. Hoa của nó rất đẹp. Hoa nó rất là tươi, rất là to hoa. Đấy. Tức là vừa ra quả và vừa lại vừa ra hoa và ra Em có nhận xét là cái tỷ lệ đậu hoa của nó là đậu quả của nó tốt không? Nói chung là và cái phân bón này thì ừ, dùng cái này thì ừ, cái lượng ờ, đậu quả của nó là rất chi là cao. Và vâng, và cái cái quả đó, nó ra thì rất là màu mỡ và rất đẹp và khỏe. À, theo chị nghĩ là mình khả năng dùng cái túi bé này vẫn còn hơi ít. Nói chung là theo cái ờ, cái túi bé này em dùng vẫn còn hạn chế. Nếu mà À, thường thường xuyên mà bơm nó hàng à, mỗi một tuần mà bơm cho một lần thì là khả năng sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Cao hơn đúng. Vâng, vâng. À, nếu mà thưa bà con là đây là nhà anh Lưu Đình Cường mới dùng có một xào tới 5 cân 5 cân silic loại rắc và à, một xào lại chưa được chưa được một túi này một xào chưa được một à, chỉ bao nửa túi này thôi mỗi, mỗi xào mà khoảng nửa gói này. mà bí đã đạt được cái sai mức độ như thế này thì nếu như bà con chúng ta dùng à, bắt đầu bón nốt chúng ta dùng 5 cân silic và chúng mỗi một lần cứ 7 ngày chúng ta lại dùng một túi này để phun tưới cho bí thì chắc chắn là cái năng suất sẽ còn cao hơn này nữa hiệu quả sẽ cao hơn và sẽ uh, cho cái, cái cái cái tỷ lệ đậu quả tốt hơn và uh, cái uh, tức là cái thu bí mỗi một lần thu bí sẽ nhiều cái số lượng bí sẽ nhiều hơn Thế. và theo em đánh giá thì dùng phân xịt trên cây bí như nào? Nói chung là dùng, dùng phân loại phân bón uh phân ờ, rắc ừ, trực tiếp ờ, trên ờ, gốc hoặc là dùng phân này nó dùng cái phân gói để bơm thì nói chung là dùng cái phân Silic này cái chất lượng phân của là rất tốt. Nên là khuyến cáo bà con là nếu như là dòng các loại cây trồng ấy, nên dùng cái phân Silic để chăm bón cho cây trồng để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. À, xin em cho biết là cái họ tên, địa chỉ và chức vụ. Vâng, báo cáo chị là em này Ờ, ờ, là tên là Lưu Đình Cường hiện nay là đang ờ, công tác tại xã Bình Dương hiện nay là phó chủ tịch hội nông dân xã và đang cũng là ừ, thực hiện ừ, dùng phân này được 2 năm rồi tuyên truyền rộng rãi cho bà con sử dụng cái phân Sinic này để đưa đưa phân này vào để mang hiệu quả kinh tế cho bà con xã viên trên địa bàn toàn xã. Cảm ơn em và chúc em có tiếp theo có những cái vụ bí bội thu vâng. và Ờ, xin được chúc bà con ờ, nhân dân thôn Gia Phú, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, ờ, tỉnh Bắc Linh không những dùng phân silic trên cây bí và cây lúa là được có kết quả cao và công ty sẽ đồng hành bà con về nhiều vụ sau này để bà con tin tưởng dùng phân silic nhiều hơn nữa. và xin cảm ơn em. Vâng vâng, xin em chân thành cảm ơn chị.